Chào mừng tất cả quý vị các bạn đến với kênh video để máy cường lên thì uh, hôm nay chúng tôi giới thiệu đến cái sản phẩm là máy khoan đất uh, thương hiệu Việt uh, Vinafarm uh, VN thì nó là 143RS đấy nó sử dụng cái, cái động cơ 143RS thì là công suất là 41,2 cc là dung tích xi lanh còn công suất của nó là 1,47 kW khoảng độ 2 HP đấy thì là công suất cực khỏe con này là con máy khoan đất đây thì đây là tổng thể của máy máy thì có hai màu chủ đạo là một là màu cam với hai là cái màu à, màu đen đấy thì trong bên ngoài của máy khá là chắc chắn đấy tay cầm này đấy hai tay cầm này được thiết kế đây là máy khoan đơn nhé đấy một tay ga đấy, máy thì có trọng lượng khoảng độ 5 ờ, đến 6 kg đấy thiết kế cầm nắm rất chắc chắn và thoải mái đây máy khởi động bằng ờ, dây chặt đấy, dây chặt đây máy thì cũng khá là nhẹ thôi tại vì là sử dụng động cơ không quá lớn thì khởi động bằng dây giật thì cũng khá là khá là dễ đấy thì bà con khi mua về thì là con này nó sử dụng là động cơ xăng pha nhớt đấy thì là đây đây là cái nắp bình xăng của nó này đấy, mình trực tiếp đổ vào đây đây có một cái dây gọi là chống để mất nắp xăng này đấy, chống thắt lạc này đấy thì là đây bà con đổ trực tiếp nhiên liệu vào đây đấy thực hiện uh, bật công tắc lên đấy thì uh, có ký hiệu này on off này bật xuống là bật xuống là ờ, start này là khởi động này còn bật lên là tắt này đấy khi nào mình bắt đầu ờ, mua máy về khởi động thì mình ờ, bật start và tiến hành là mở led gió ra ở đây led gió nó ở bên dưới đây đấy nó ở ngay dưới máy đây thì là <laughs> nó bố trí hơi ký một xíu đấy thì là le gió khi nào bà con ờ, mua máy về thì mình mở le gió ra bằng cách là gạt xuống đây nó có cái ký hiệu đây đấy thì là tiến hành giật nổ khoảng độ 4 ờ, đến 5 cái đấy mình tiến hành giữ máy và giật nổ khoảng độ 4 đến 5 cái thì khi mà máy nó có hiệu hiện tượng muốn nổ rồi thì mình đóng le gió lại đấy mình gạt cái le gió lại đấy à quên ờ, bảo bà con với là một chi tiết là mình cần phải bơm xăng nữa đấy có một cái màng da bơm nó ngay ở bên máy như thế này đấy mình bơm xăng lên đấy thì là khi nào mà xăng nó đầy hai cái hai hai cái ống dẫn này thì mình tiến hành ờ, khởi động máy thôi đấy thì máy cũng khá là đơn giản thôi đấy thì là bên ờ, chúng tôi có hỗ trợ bà con về phần mũi khoan đấy thì bà con có thể lựa chọn mũi khoan từ 80 100 150 200 250 300 đấy thì là cái đấy thì do bà con lựa chọn cái này thì nó phù hợp về, ờ, về cả nông nghiệp lẫn ờ, công nghiệp cũng như là xây dựng đấy, thứ nhất là có thể ờ, khoan lỗ để đóng cọc tiêu rồi làm bờ rào hoặc là có thể làm khoan lỗ trồng cây đấy, làm dàn thân long hay là dàn làm cọc tiêu để, để, để giữ mía đấy thì nó có nhiều chức năng một con máy nó có nhiều chức năng thì dung tích bình bình chứa nhiên liệu của nó là 1,15 lít đấy tỷ lệ ờ, pha xăng nhất là 25 chia 1 đấy còn nó có nó là ờ, cái tốc độ mà động cơ không tải của nó là 3.000 vòng trên phút máy thì có giá thành thì khá rẻ so với ờ, các dòng mà trong cùng phân khúc của nó thì nó là có ưu điểm nó có công suất công suất lớn tiêu hao nhiên liệu thì thấp trong trọng lượng nhẹ và khung máy chắc chắn đấy bà con có thể nhìn khung máy này Đấy, toàn bộ khung máy này cực kỳ liên lạc này với lại là bên ngoài nó được làm một lớp ờ, đen mờ đấy thì nhìn sơ qua thôi mình cũng thấy được cái chất lượng của nó là hơn hẳn những con máy ở ngoài thị trường đấy về phần tay cầm thì là nó có một lớp cao su như thế này lớp cao su như thế này cầm cực kỳ bám tay luôn thì trong khi sử dụng thì ờ, sẽ không sợ khi mà máy nó rung lắc hay là gì đấy hay là mình đặt xuống khoan đấy thì là những cái này nó có thoải mái hơn cầm nắm nó chắc chắn hơn đấy với thứ hai là uh, hộp số hộp số thì nó là đây hộp số đây phần hộp số đây đấy thì hộp số này là nó trực tiếp dẫn động qua bắt côn là côn nó dẫn động trực tiếp xuống tục như thế này thôi hộp số thì cứng cáp với là là xi lanh và lớp mạ dài hơn và được sản xuất theo công nghệ của Husqvarna nên là có cái tuổi thọ của nó là, là là cao hơn những cái dòng máy là cùng phân khúc của nó đấy còn về phần lưới ờ, còn về phần mũi khoan thì là mũi khoan được làm từ ờ, hợp kim chất lượng cao rất bền và chịu lực tốt đấy thì là mũi khoan thì là chưa có <laughs> à đây mũi khoan đây thì ờ, đây đây là mũi khoan 200 đây đây bọn tôi đây có sẵn mũi khoan 200 ngoài ra còn có cả mũi khoan 80 100 150 vậy là, là 250 với là 300 còn đây là điển hình cái mũi khoan 200 bên tôi có cả đơn cả kép nhá cái đấy đều hỗ trợ cho bà con hết còn đây là điển hình là mũi khoan kép đấy thì hai bên như thế này là mũi khoan kép này đấy thì là khi bà con mua máy thì là mối khoan sẽ được tăng kèm với máy luôn đấy thì là kích thước bao nhiêu hay là kép hay là đôi hay là đơn thì là bà, bà con có thể gọi là lựa chọn đấy thì nó vô cùng đơn giản thôi đấy máy thì là được ờ, bảo hành 12 tháng đấy giao hàng vận chuyển trên toàn quốc đến nơi thì bà con có thể ờ, bóc máy ra kiểm tra thứ nhất là nó đầy đủ nó giống như thế này đấy thì là bà con trực tiếp thanh toán cho bên vận chuyển thôi với lại là bên trong ờ, cái thùng này có kèm theo một cái ờ, bình pha xăng nhớt này đấy cái bình pha xăng nhớt này thì bà con về sẽ dễ dễ dàng ờ, sử dụng hơn bên này là để đổ xăng này với là bên này để đổ nhớt này đấy tỷ lệ 251 rồi mình chỉ cần có hai nút vặn như thế này thì đổ bên này với đổ bên này rồi bắt đầu tiến hành lắc ngang như thế này để cho nó hòa lẫn vào nhau thôi rồi sóc đều được đổ thẳng vào máy với lại là có một cái à, túi dụng cụ dụng cụ để tháo lắp thì nó gồm à, lục lăng lục lăng rồi à, tô vít clay với là chồng đấy thì nó để tháo lắp máy khi bà con mà sử dụng thì mình có thể những cái lỗi vặt vặt mình có thể sửa luôn đấy phần ống xả thì nó sẽ được cúc xuống như thế này thì đảm bảo là khi mà mình khoan thì khói nó sẽ không phụt thẳng vào mặt hoặc là bay lên trên đấy thì nó nó cái nó, nó tiện hơn đấy thì đây là tổng thể của máy này bà con có nhu cầu mua cái máy khoan đất uh, ờ, Vinafarm uh, đây thì uh, đây thì tôi sẽ tiến hành uh, lắp thử mũi khoan cho bà con cùng xem luôn mũi khoan với làm máy thì uh, nó liên kết với nhau thì cũng khá đơn giản thôi đấy, thì bà con có thể để mũi khoan nó tựa vào đâu đấy, đấy thì cái mặt bằng này nó không tốt lắm thì uh, đây tôi sẽ nhờ bạn quay phim để giữ mũi khoan cho tôi Đấy, sẽ tiến hành uh, làm sao cho hai cái hai cái lỗ nó trùng vào nhau đấy mình tiến hành dắt xuống thôi có một cái chốt ngang như thế này đây điều chỉnh lại một chút vẫn chưa thẳng lắm rồi sau khi đã tiến hành kết nối mũi khoan với là ờ, đầu đầu, ờ, đầu cơ máy khoan thì là nó như thế này mũi khoan thì nó có chiều dài nó khoảng độ 800 cm đấy thì gần một mét kết hợp với cả máy nó thì khoảng độ một mét đấy thì nó cũng khá phù hợp với là đa số người dùng thôi đấy thì là khoan sâu đến bao nhiêu thì là tùy theo mình đấy thì khoan khoảng độ 20 phân mà gọi là nó uh, ờ, 20 phân thì bà khoan bà con khoan khoảng độ 1 phần tư múi đấy thì bắt đầu mình dừng lại mình rút lên hoặc là mình muốn khoan sâu hơn nữa thì tối đa của nó là 800 cm là một mét đấy thì nó hầu như phù hợp với tất cả các loại cây trồng với là đóng cọc tiêu các thứ thì nó phù hợp rồi đấy với là chú ý thứ hai là bên mình có cái đoạn mà phần tay ga nó cũng thiết kế cực kỳ là là là, là thông minh cho bà con thứ nhất là có cái phần bảo vệ tay này đấy thì nó không bị chấn vào đâu này đấy với thứ hai là nó có cái, cái tay ga với khóa ga bên này này đấy thì bà con khi nào mà bà con khi nào mà muốn mà, ờ, mà sử dụng mà mà mà gọi là khi nào mà mình khoan nhiều ấy mà không muốn phải giữ ga liên tục như thế này thì mình có thể sử dụng cái cái khóa ga như ở trong này đấy trong này này có một khóa ga đây mình bấm vào đây đấy như thế này thì nó sẽ trực tiếp giữ cái tay ga này luôn đấy còn khi nào mà muốn ờ, dừng máy là chỉ mình cần bóp nhẹ như thế này đấy thì nó tự động tự động nhả lại luôn đấy thì cơ bản máy nó như thế này thôi đấy máy máy cao khoảng độ 1 mét